À ok ok thì mấy mấy mấy bạn thấy mình kêu là đại gia đình hero team nhưng mà hiện tại ở trong đây các bạn đang thấy là chỉ có ba người <laughs> các bạn ơi. Đó ờ, chính là mình nè, anh Mr. Vịt với lại là Kairon các bạn biết lý do vì sao không? Là bởi <laughs> vì á là hiện tại bây giờ mình đang quay video vào lúc 5 giờ sáng các bạn ơi. Trời 5 giờ sáng đó nha Mấy bạn thấy mình chăm chỉ chưa 5 giờ sáng mà mình vẫn dậy Mình quay video cho các bạn xem đó Bạn thấy mình chăm chỉ chưa Đó Thì à, bởi vì là 5 giờ sáng cho nên là mọi người đi ngủ hết trơn rồi Chỉ còn có mình với lại anh Dịch và Kairon là còn thức thôi Đó cho nên là mình thì mình không thích quay video một mình Mình đã mời Kairon với anh Dịch vào đây để quay video cùng với mình các bạn ơi Ok Và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè Một share nè Và nhớ mình đúp subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình Và cũng đừng quên là qua bên kênh youtube của các thành viên của Hero Team Đăng ký hộ cho mọi người nữa nha anh em Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video hay nào bạn ơi Let's go Let's go One hour later Ok bạn ơi, thì bây giờ chúng ta bắt đầu à, gọi là vào à, trò chơi nha Thì hôm nay mình sẽ cùng với Kairon và anh Dịch Bọn mình sẽ cùng nhau gọi là bắt cua trả lời câu hỏi bạn ơi Đó, thì à, hôm nay chúng ta sẽ gọi là bắt cua trong một con map khá là đẹp Mình thấy nó khá là đẹp nè, để mình đọc thử coi nha Thì à, cái map bắt cua này của một bạn có tên là Felsan Và UID của bạn đó là 36969018 Những bạn nào muốn chơi con map này có thể tải về mà cái ID đó nha Ok ok Rồi, thì hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau bắt cua trả lời câu hỏi nha anh em Và bây giờ mình sẽ bắt bắt đầu trò chơi nha Ok bắt đầu nè Rồi mình sẽ cùng với Kairon và anh Dịch gọi là bắt cua kể chuyện này ơi Ok ok uh. Dùng quả sao vô anh, anh có cái kiếm to vãi chuối nè Ừ em em em cũng có cây kiếm nè Đó cái kiếm quá bự luôn bạn ơi <laughs> Đó một cái kiếm cực kỳ xịn Ok ok Rồi thì à, hôm nay à, chúng ta sẽ bắt cua kể chuyện À, à không nhầm cua trả lời câu hỏi về cái vấn đề gì đây thì à, mấy bạn à, đọc tiêu đề chắc mấy bạn cũng biết rồi đúng không thì à, dạo gần đây á ở trên gọi là facebook của mình nè với lại là facebook của gọi là hero team á bạn vừa mới xuất hiện một tấm ảnh đó vừa xuất hiện một cái tấm ảnh mà có khá là nhiều bạn gọi là hỏi mình về cái tấm cái tấm ảnh này đây mình sẽ cho bạn xem nha đây mấy nước của nó ok ít nha ít nha ok lấy ít nè ít nè ok ừ mọi người thấy nhìn một khuôn mặt rất là sức sống không trong bức ảnh này chính là một cái hình đó chính là mình đang gọi là đút thức ăn cho Simmy các bạn ơi đó thì có rất là nhiều bạn hỏi mình là tại sao anh lại đút thức ăn cho Simmy ăn mà không phải là Sammy Có phải là anh đã bỏ rơi Sammy đúng không? Anh là người xấu xa, anh là người gọi là không không thương chị Sammy cái kiểu Đó, thì bởi vậy cho nên là hôm nay mình sẽ gọi là giải thích cái việc này để cho những bạn nào mà là fan của Hero Team gọi là đang tò mò cái việc này có thể hiểu nha thì à, đây là một cái bức ảnh à, của một cái bạn nào đó ở trên facebook bạn ấy đã chụp được trong một cái clip à, gọi là thử thách của, của của mình thì cái clip đó có tên là thử thách 24 giờ ăn toàn đồ ăn màu xanh các bạn ơi đó những bạn nào mà xem kênh của mình thì chắc các bạn cũng biết cái video đó đúng không đó thì à, cái video hôm đó là mình đến một cái đoạn gọi là mình đã gọi là à, khui một cái hộp cá hộp ra một cái hộp thức ăn cá hộp và sau đó là mình đã gọi là đút thức ăn cho Simi ăn sau đó có rất là nhiều bạn hỏi mình là tại sao anh lại đút thức ăn cho Simi ăn anh không sợ là anh làm như vậy là Kairon sẽ ghen hả anh không sợ là anh làm như vậy thì Sammy sẽ buồn hả cái kiểu kiểu đó thì mình sẽ giải thích luôn nha thì à, sẽ có ba vấn đề trong cái câu chuyện này đó ok thì cái video này là mình dành riêng cho fan của Hero Team á những bạn nào mà quan tâm đến Hero Team và muốn hiểu về cái chuyện này thì có thể xem nhé. còn bạn nào mà gọi là không phải là fan của Hero Team và không muốn nghe về những cái chuyện này thì các bạn có thể thoát ra nha ok ok rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu à, trả lời những cái câu hỏi của bạn nha câu hỏi đầu tiên à, ok thì các bạn này bạn đã hỏi mình là à, trong video em thấy anh bỏ mặt chị Sammy không quan tâm đến chị chị chị Sammy No no no, không hề không hề Có rất là nhiều bạn bảo mình là tại sao anh lại gọi là quan tâm đến Simmy mà không quan tâm đến chị Sammy mình nghĩ rằng là cái lý do mà bạn ấy bảo mình không quan tâm Sammy á chắc là do là mình gọi là không đút thức ăn cho Sammy ăn mà mình lại là gọi là quay qua đút thức ăn cho Simmy đó và có nhiều bạn bảo mình là mình là người yêu của của của Sammy mà tại sao mình lại làm như vậy mình không quan tâm chị Sammy thật ra không phải đâu nha các bạn thật ra nếu như những bạn nào mà xem hết cái video đó của mình á thì các bạn cũng sẽ biết được rằng là mình đã nói rõ ở trong video đó chính là Sammy à, là người một cái người bị dị ứng cá Sammy bị dị ứng với, với, với, với cá nha các bạn Cho nên là Sammy không ăn được Mình sẽ đưa cho Simmy ăn <laughs> chắc chắn là trong những cái bạn mà xem video của mình á sẽ có một số bạn gọi là cũng bị giống như Sammy đó chính là bị dị ứng cá dị ứng cá có nghĩa là sao có nghĩa là nếu như các bạn mà ăn cá thì các bạn sẽ bị ờ, gọi là bị ngứa nè đó và sau đó là bạn sẽ bị gọi là nổi nổi những cái hạt mụn mụn lên đó bạn đó kiểu kiểu vậy đó bởi vì cho nên á à, Trong video mình đã nói rõ Sammy đã bị gọi là dị ứng cá Và cái hộp thức ăn mà mình đang cầm trên tay Đó chính là một cái hộp thịt cá bạn ơi Đó là một cái hộp cá hồi hay là cá gì đó mình không biết Nhưng mà à, Sammy bị dưỡng cá cho nên mà mình không mình không thể nào mà cho Sammy ăn cái cá đó được đó cho nên là mình mới quay qua qua và mình gọi là đúc cái hộp cá đó cho Simmy ăn đó thì nói chung là những bạn nào mà kêu mình là gọi là không quan tâm đến chị Sammy gọi là mình gọi là bơ chị Sammy rồi mình gọi là à, tại sao lại không đúc thức đút thức ăn cho Sammy ăn mà lại là đút cho simi ăn á thì mình sẽ nói rõ luôn đó chính là Sammy bị dị ứng cá và không ăn được cá nha các bạn cho nên là mình mới không gọi là không không đút thức ăn cho Sam chứ phải là mình không quan tâm Sam đâu nha. Ok. Rồi, tiếp theo nữa trong cái uh, cái clip đó có một số bạn cũng đặt ra cho mình thêm một câu hỏi nữa. Đó chính là uh, tại sao anh lại đút thức ăn cho Simmy ăn anh không sợ anh cay anh cay ron ghen hay sao ở ờ, kiểu kiểu vậy thì mình sẽ nói rõ luôn nha ok ok bạn các bạn thắc mắc ở cái chỗ này nhiều lắm nè đó ờ, thì việc đầu tiên thì mình sẽ nói luôn đó chính là cái việc mà chúng ta gọi là đút thức ăn cho một người bạn của chúng ta nó hết sức là bình thường mình không biết là mấy bạn cảm thấy nó có gọi là bất bình thường hay không nhưng đối với mình á, thì mình cảm thấy cái việc gọi là chúng ta đút thức ăn cho bạn bè chúng ta ăn á mình thấy nó khá là bình thường các bạn ạ à. đó rồi ok thì uh, à, Kairon uh, à, bạn đã xem cái video đó, cái video mà thử thách ăn ăn ăn đồ ăn màu xanh của mình đó bạn bạn đã xem chưa? Trời video đó tôi coi từ hồi mới ra luôn rồi. Ờ à, đúng rồi, vậy mình hỏi bạn nha, bạn có cảm thấy ghen khi mà mình đút thức ăn cho Simi ăn không? Ghen, trời, có gì mà phải ghen trời, tính ra là cái việc nó nó rất là bình thường luôn các bạn ơi. Đúng vậy rồi. Mà mình chỉ thấy là kiểu như là mấy bạn gọi là kiểu kiểu Hay như quá. là fan fan fan cuồng quá rồi kiểu như làm nó gọi là làm lố hơn thôi chứ thực sự là cái việc mà đút thức ăn cho bạn bè chúng ta ăn thì nó cũng rất là bình thường thôi thì đó mấy bạn có nghe chưa đó chính là gọi là cái việc mà chúng ta đút thức ăn cho bạn bè chúng ta ăn á cái chuyện đó hết sức là bình thường chẳng lẽ bây giờ anh Mr Dịch đút thức ăn cho mình ăn có nghĩa là anh Dịch gọi là yêu mình hay sao hay thậm chí các bạn xem nè trong một cái video vlog của mình đã có một cái cảnh gọi là anh Siro gọi là đút thức ăn cho mình ăn thì có nghĩa là anh Siro yêu mình nè quách What heo Tại sao các bạn lại có suy nghĩ như vậy thật sự là không mấy bạn gọi là do các bạn suy nghĩ thái quá thôi Chứ cái việc gọi là đút thức ăn cho bạn bè chúng ta ăn Cái chuyện đó là chuyện hết sức bình thường Còn nếu như những bạn nào mà hỏi rằng là Anh có sợ Kairon ghen hay không Thì uh, Kairon đã trả lời cho các bạn luôn rồi đó Là Kairon không ghen Bởi vì lúc đó là bọn mình đang quay video thử thách với nhau và lúc đó gọi là có cả Sammy ngồi kế bên mình luôn đó cho nên là mấy mấy bạn không cần phải lo là chị Sammy sẽ buồn hay là gì hết bởi vì là Sammy lúc đó ngồi kế bên mình luôn mà đúng không Sammy không hề gọi là ghen thì tại tại sao mấy mấy mấy mấy mấy bạn lại phải gọi là chửi mình phải nói mình là này nọ làm gì đúng không chuyện đó hết sức là bình thường luôn ok rồi câu hỏi tiếp theo nữa nè để mình đọc xem coi thêm một cái câu hỏi của một bạn hỏi mình nữa đó chính là bạn ấy hỏi mình là anh làm như vậy anh không sợ chị Sammy buồn hay sao thì uh, Trời ơi mình nói thật luôn nha những cái bạn đặt những cái câu hỏi như vậy cho mình á mấy bạn có xem hết video của mình chưa vậy trời ơi rõ ràng là lúc đó là có sammy ngồi kế bên mình luôn á bạn có sammy ngồi kế bên mình luôn mà trời ơi lúc đó là mình đã quay video thử thách gọi là 24 giờ ăn những đồ ăn màu xanh dương thì lúc đó là mình có mời simmy và sammy đó thì là sammy ngồi kế bên mình luôn thì có thì lúc lúc đó gọi là sammy gọi là à, không hề có một chút gì gọi là buồn hay gì hết các bạn ạ à. và mình cũng có hỏi Sammy luôn Sammy có cảm thấy khó chịu không Sammy cũng kêu là ờ, ừ, tôi cũng đâu có cảm thấy khó khó khó chịu gì đâu bọn mình chỉ gọi là đang quay video thử thử thách thôi mà chứ có gì đâu mà phải khó chịu á à, với lại là mấy bạn phải biết một điều rằng là Simmy là em gái của Sammy What the hell Mấy bạn nghĩ sao vậy Nghĩ sao mà một người chị lại đi ghen với một người em của mình Trời ơi Với lại là cái chuyện đó đút thức ăn cho bạn bè ăn là một cái chuyện hết sức là bình thường Không có gì phải gọi là buồn bã hay là suy nghĩ cả đúng không Đó rồi nói chung là mình đã trả lời xong câu hỏi là Sammy có buồn hay không Thì à, Sammy không buồn nha Ok Sammy không hề buồn chút nào luôn Rồi ok Rồi tiếp theo nữa là các bạn này bạn hỏi mình là uh, đút thức ăn cho bạn bè ăn thì ờ, là chuyện bình thường nhưng đút thức ăn cho người đã có người yêu là chuyện không bình thường chút nào what the fuck có gì đâu mà không bình thường mình không phủ nhận mình không hề phủ nhận cái việc á gọi là khi mà chúng ta đút thức ăn cho một cái người bạn đã có đã có người yêu ăn á thì nó cũng cũng đúng là cũng hơi kỳ thiệt mình không có phủ nhận cái điều đó với lại là trước khi gọi là quay video đó mình có hỏi ý, ý kiến của Kairon là uh, tôi quay video này tôi mời Simmy vô quay có có ông ông có thấy như thế nào thì Kairon kêu là ok bình thường bạn thì mình mới quay video thôi với lại là chỉ là đút thức ăn thôi mà Chứ bọn mình có phải gọi là nắm tay nhau hay là gọi là hôn nhau hay gì đâu mà mấy bạn phải làm quá lên như vậy What the hell <laughs> Chỉ là đút thức ăn thôi mấy ba ơi Trời ơi chẳng qua là mấy bạn kiểu gọi là suy nghĩ quá thôi mấy bạn suy nghĩ quá quá lên thôi chứ thật ra cái việc gọi là đút thức ăn cho một người bạn của chúng ta đó là chuyện hết sức bình thường nói chung là hôm nay tôi cũng không biết lý do vì sao mà tôi lại làm cái video này nữa để nhưng mà bởi vì là có quá nhiều bạn hỏi mình cho nên mình mới phải trả lời chứ mình thấy cái việc ở đây cái việc trả lời cái câu hỏi gọi là à, cái câu hỏi nãy giờ mình nói nghe nó xàm xí thật sự luôn á là do là có nhiều bạn gọi là hỏi mình quá cho nên mình mới làm thôi chứ thôi mình cũng chẳng muốn làm video này đâu bởi vì mình thấy cái video này nó xàm xí vãi nồi trả lời cái câu hỏi mà ai cũng biết hết trời ơi ok thì nói chung á, là mình đã giải đáp xong tất cả thắc, thắc mắc của mấy bạn rồi thì mấy bạn những bạn nào mà gọi là tò mò và những bạn nào mà gọi là có những cái suy nghĩ gọi là uh, không hay về mình trong cái clip gọi là thử thách 24 giờ ăn đồ màu xanh đó đó thì mấy bạn gọi là cũng đã được gọi là mình giải thích rồi đó bạn nào tin hay không thì tùy các bạn mình không muốn giải thích thêm lần thứ hai đó nói chung là mình và Sammy và Simi hoàn toàn bình thường không hề có gì hết ok không hề ghét nhau không hề giận nhau không hề gọi là có có có chuyện gọi là sammy ghen hay gì hết không hề có ok rồi kết thúc clip tại đây nha và mình nghĩ rằng là các bạn đừng uh, gọi là chia sẻ những cái ảnh đó lên rồi sau đó nhắn tin facebook hỏi mình là cái này cái nọ chi nữa ok rồi mình ờ, sẽ kết thúc video tại đây đây và cảm ơn các bạn đã xem video này nếu như mấy bạn thấy thích video này thì đừng quên à thôi khỏi đó đi mình không có muốn gọi là mà không <laughs> muốn mấy bạn gọi là uh, like share subscribe chia sẻ cái clip này lên làm cái gì hết thì cái clip này chỉ là một cái clip giải thích thôi đó thì các bạn muốn like thì like các bạn không muốn like thì cũng không sao cả nói chung là chỉ là một cái clip gọi là để giải thích thôi ok rồi bye bye và hẹn gặp lại em những video lần sau nha tạm biệt yêu anh em phải nồi bye bye giải thích xong cả nha đừng có ông nào mà nói tôi gọi là hỏi tôi nữa nha tôi giải thích rồi đó ok tạm biệt